బ్రహ్మణ కానీ cầu cho thế giới được hòa bình cầu cho nhân loại được an yên cầu cho nhà nhà được hạnh phúc cầu cho người người được ấm no ವಲನಿತ ವಲನಕ ವಾಕನಿ ಅಲನ ಪಾಲಮಕ ಚಿನು ಆನೆ ವಾಕ ನೀತ ಕಾನಿ ಆಚಿ ಕಾಲನೀತ ಕಾನಿ ಆಚಿನ bài thánh thơ hôm nay bài thứ 31 có từ đề bài học cho người xin trả cho người lời nói chân thật từ trong nuôi mẹ tiếng khóc chào đời con ơi từ thuở lập địa xóa xưa con người chỉ biết thật thà chăm chỉ sống với bản năng tự tánh trong mình cho nên cuộc sống đầy đủ thiện căn sống trong an lành giờ đây hiện đại cướp đi bản chất sạch trong của người làm mở trí tuệ làm mở tâm thức cho nên thực tỉnh như điều không tưởng Con người chấp chới trong dòng luẩn quẩn sắn ra rồi chết chẳng biết làm gì ngoài ăn dưới uống chắp tán chơi bời tưởng rằng đáng sống cuộc sống thiên đàng có đâu nào biết ngục đã sẵn sàng đón đời nay mai hãy trả lại người lối sống chân thật yêu mình yêu người mới là thế giới của ngày sắp tới tương lai đại đồng cùng chung ý tưởng cháu rồi tâm thức để được về với tây phương cực lạc dịch corona tái diễn hoàn hành bởi người chưa thức bài học của người sẵn ra để học chứ không để sống hưởng vui là thú bên ngoài cuộc sống mà phải vào trong linh hồn thực tịnh bài học cho người đến đây tạm dừng